Địa ốc Five xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Khách sạn mặt tiền Lý Tự Trọng, phường 1 Diện tích 145m2, ngang 8,8m Sổ riêng xây dựng, kết cấu 1 trệt 4 lầu 20 phòng vệ sinh khép kín, sảnh đón khách, sân trước để xe Hướng Đông Bắc, đường nhiều ô tô né nhau Khách sạn cách chợ Đà Lạt 700m, khu trung tâm sầm uất, xung quanh nhiều khách sạn, tiện ích đầy đủ, đang kinh doanh với lượng khách ổn định, khách sạn xây được 2 năm còn mới giá 40 tỷ. Nhà mặt tiền thi sách, phường 6, diện tích 84m2, thực tế 94m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, 3 toilet, phòng thờ, phòng khách, phòng bếp và phòng ăn, khu vực để máy giặt, một kho để đồ, hướng Bắc, đường nhựa ô tô 8m, nhà gần chợ, trường học các cấp, bệnh viện, cách Hồ Xuân Hương 1km, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng, giá 12 tỷ. Đất Nguyễn Đình Quân, phường 5, diện tích 432m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường nhựa ô tô 5m, đất cách chợ Đà Lạt 3 km, 800m ra đường Nguyễn Đình Quân, khu dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp kinh doanh khách sạn, homestay, định cư nghỉ dưỡng, giá 14 tỷ. Đất Đa Phú, phường 7, diện tích 803m2, thực tế 1.500m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Nam, đường bê tông ô tô 3,5m, đất cách trung tâm Đà Lạt 8 km,